Xin chào bạn, chào bạn đã quay trở lại với kênh Hoàng Sen Và mình là Hoàng Giang đến từ Hoàng Sen.com Và trong video ngày nay, Hoàng Sen sẽ chia sẻ, giới thiệu cũng là hướng dẫn bạn cách để chúng ta rút tiền từ Olasty để vì ba lần một cách đơn giản, dễ dàng và đặc biệt ai cũng sẽ làm được nhá Hoàng Giang Xe.com suite câu suite Ola City. Ok, đầu tiên các bạn truy cập vào app Ola City hoặc web Ola City nha. Thì bạn nào chưa có tài khoản Ola City, mình sẽ để đường link đăng ký ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần bình luận nha. Thì bạn quan sát này, ở góc dưới cùng này, các bạn bấm vào biểu tượng ở góc phải dưới cùng này hoặc biểu tượng ở chính giữa này đều được nha. Ví dụ mình bấm vào biểu tượng ở chính giữa này tiếp theo các bạn bấm vào mục rút tiền này ok thì ở đây sẽ có ba cách rút nha tương đương với ba loại tiền khác nhau đấy đồng đầu tiên là các bạn có thể rút qua đồng đô la này tiếp theo thứ hai là đồng USDT này và cùng thứ ba là đồng BUSD thì đây mình muốn rút về ví lần, thì mình có thể chọn đồng BUSD nha tiếp theo các bạn kéo xuống đến cuối cùng này các bạn đọc cho mình lưu ý quan trọng nha đó đầu tiên thứ nhất này là số tiền rút tối thiểu là các bạn phải có ít nhất là 5 đô nha tương đương với khoảng 120.000 Việt Nam đấy theo thứ hai này là để hoàn tất lệnh rút tiền bạn phải nhấn vào link xác nhận được gửi về email tài khoản Audacity của bạn rồi thứ ba này là tiền sẽ được hoàn lại trong trường hợp bạn rút tiền thất bại và cùng thứ tư là thời gian duyệt lệnh rút tiền ấy và hoàn tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày tức là 48 giờ nha đó các bạn kéo lên này tiếp theo ở mục ví hoặc sàn giao dịch thì bạn chọn cho mình ba lần nha thì ok, tiếp theo ở mục địa chỉ ví nhận BUSD này, cũng như là mã BAP2 memo này. Thì hai cái này lấy đi đâu? Chúng ta sẽ tiến hành truy cập vào ví Binance để lấy nha. Các bạn mở ví Binance lên. Thì bạn nào chưa có tài khoản Binance ấy, mình sẽ để đường link đăng ký ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bình luận nha. Khi bạn đăng ký qua link đó thì bạn sẽ được giảm ngay 10% phí giao dịch nha. Sau đó ở giao diện gia chủ các bạn bấm vào biểu tượng ở góc phải dưới cùng này nha rồi các bạn chọn nạp cho mình nha kế tiếp các bạn chọn crypto này trên thanh tìm kiếm các bạn nhập cho mình đồng BUSD nha sau đó các bạn bấm vào đồng BUSD này và các bạn quan sát này ở đây sẽ có 3 phương thức thanh toán nha là RC20 này cũng như là BEP2 này và BEP20 thì bạn chọn cho mình phương thức thanh toán là ba lần trên nha tức là BEP2 đấy các bạn bấm vào này chọn OK thì bạn quan sát này đây chính là địa chỉ ví này kéo xuống một chút này thì đây chính là BUSD memo này đầu tiên các bạn sao chép địa chỉ ví nhá các bạn bấm vào biểu tượng bên phải của địa chỉ ví này để thế này copy sao chép nha sau đó các bạn quay trở lại app Olacity này và dán địa chỉ ví vừa nãy chúng ta sao chép vào này sau khi dán địa chỉ ví rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành copy mã BAP2 memo này và dán vào đây nha các bạn lại quay trở lại ví Binance này và lại nhấn vào biểu tượng này để tiến hành sao chép mã BUSD memo này lại về Olacity và dán cái mã đó vào đây sau đó chúng ta sẽ nhập số tiền chúng ta muốn rút vào đây nha và các bạn có thể nhấn vào rút hết này để tiến hành rút hết số tiền đang có trên ví nha như đây mình đang có 13 BUSD này. Như đây mình sẽ rút 5 BUSD rồi nha. Mình sẽ nhập số 5 vào này. Và cùng các bạn nhấn vào xác nhận để tiến hành rút nha. Ok, chỗ này sẽ hiện lên một thông báo là Ola City đã gửi một email xác nhận lệnh rút tiền đến địa chỉ email mà bạn đăng ký tài khoản Ola City nha. Ví dụ đây email mình đăng ký là hoàng gmail com Các bạn nhấn ok này. Tiếp theo bạn sẽ tiến hành mở email mà mình đăng ký tài khoản Olacity vừa lại lên này. Lúc này sẽ có một email với tiêu đề là Confirm email upon withdrawal, nghĩa là email xác nhận để rút tiền đấy. Các bạn kéo xuống một chút này. Thì ở đây sẽ có nút Confirmation link này. Các bạn bấm chọn vào để tiến hành xác nhận rút tiền nha. Ok, như vậy là mình đã xác nhận thành công. Các bạn có thể quan sát thấy này, xác nhận rút tiền thành công này. Đó. Thì bây giờ mình sẽ chờ Olacity duyệt nha và vâng, chia thêm là thời gian duyệt tối đa là hai ngày nhá tức là 48 giờ đấy hoặc các bạn có thể truy cập vào Olacity này nhấn vào biểu tượng ở góc phải dưới cùng này thì bạn quan sát này lệnh đút tiền vừa lãi của mình này đó đang chờ duyệt này vừa lãi mình đút 50 USD tương đương với 115.000 Việt Nam này các bạn có thể bấm vào để xem thông tin chi tiết nha có số tiền này là 115.000 này trạng thái là chờ duyệt này cũng như là mã giao dịch này rồi ví nhận này cũng như là thời gian rút nha thì ok như mình chia sẻ là bây giờ các bạn sẽ chờ Ola City duyệt nha ok các đợi hơn một ngày một chút thì bây giờ mình sẽ tiến hành truy cập vào phí Binance nhá để xem tiền đã về chưa nha các bạn bấm vào biểu tượng ở góc bên phải dưới cùng này ok kéo xuống một chút này các bạn có thể quan sát thế này là mình đã được nhận 5 BUSD này đó các bạn bấm chọn vào để xem thông tin chi tiết nha xong các bạn bấm vào lạp này đó thì bạn thể quan sát thấy này là đây sẽ có mạng lưới nào này rồi memo này cũng như là địa chỉ rồi ngay tiền được chuyển về ví này đó các bạn thể quan sát thấy nha Ok, như vậy là mình đã chia sẻ, giới thiệu cũng như là hướng dẫn cho bạn cách rút tiền từ Olasty về ví Binance. Thì ở trong những video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn bạn rút tiền từ Olasty về các ví tiền điện tử khác nhá Ví dụ như là chơi wallet này, hay MetaMask, rồi roi Atlas, vân vân và vân vân nha. Cũng như là rút tiền từ các ví tiền điện tử về tài khoản ngân hàng của bạn nha. Hãy cùng đón chờ xem hàng. Tiếp theo là phần minigame quay đơn ngẫu nhiên và thẻ cào hoặc tiền Momo trị giá 50.000 trong bạn tài bản nhất ạ Thì ở trong video trước chúng ta có 125 comment bình luận hợp lệ nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành quay đơn này. Mình bấm start thì bắt đầu quay này. Thì chúc bạn con cừu béo nha. Bạn này sẽ nhận được 50.000 qua ví Momo với số điện thoại là 058 239 653 nha. Chúc bạn là người may mắn nhất trong video trước. Thì bạn nhớ là thể lệ minigame là comment theo cú pháp bình luận ngẫu nhiên cộng số điện thoại hoặc Momo số điện thoại và nhớ comment số điện thoại bằng chữ để tránh bị YouTube quét cũng như là like thích video và subscribe đăng ký kênh youtube Hoàng Giang MMO và bật nút chuông thông báo nữa để khi các bạn comment ấy, tránh bị youtube ẩn bình luận của bạn ha còn bây giờ hẹn gặp lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Giang MMO bye bye xin chào Cảm bạn đã xem hết video. Nếu thấy video này hay, hữu ích, nhớ like, thích, share, chia sẻ và đừng quên subscribe, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo nữa để không bỏ lỡ những video mới nhất hoàn toàn miễn phí của anh nhé. Và nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào thì hãy để lại comment bình luận xuống phía dưới video, xuống phía dưới video và anh sẽ sẽ giải đáp phản hồi tất cả trong vòng 24 giờ nhé. Còn bây giờ, hẹn lại các bạn trong những video chia sẻ tiếp theo của Bán Xe. Bye bye, xin chào.